bếp có hiệu là Unai KGM 660 đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè và một bếp nướng khi à, <clears throat> về bếp nướng các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây để ngọn lửa nó cháy đều ra tại vì trong à, bếp nướng thì cái bề mặt lửa nó lớn bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do <clears throat> nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp <clears throat> nên bếp nó mới tắt đây bếp đã à, phá ra và kèm theo tiếng à, đóng tiếng bếp còn đây là cảm biến à, chạm đáy nồi nè khi nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại dưới đáy nồi nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì giờ tôi lấy hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy <clears throat> mục đích của nó, của nó là đốt luôn ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng với ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin nào chắc là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè còn một pin pin sạc đây pin thì có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ để tôi đã lắp pin sạc rồi nè lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi hai pin đó là một cục sạc nè có động dây dài 3 mét còn đây là đầu chờ của sạc pin đây thì đối với tất cả các dòng bếp ga nồi đi Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345m van này nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng, <clears throat> bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên trái là tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có nhiệt độ cao nè bây giờ các bạn tăng chỉnh cần gạt ca đi nữa nó cũng sẽ không tăng giảm được bao nhiêu nữa Đây. Đây. 238 độ 243 độ bếp bên phải thì mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật á rất là thứ nhất là an toàn nè có cả cảm biến phá ga tự động và thứ ba á, rất tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn bốn người á ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá giá khoảng ba trăm hai thì à, tôi xài khoảng được từ à, hai tháng rưỡi trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì bếp ga Nhật thì có lò nướng nhất là tiện lợi nè không như cái kiểu nướng truyền thống mà mình phải đi đốt lửa than nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân Rồi khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào bấm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực cẩm để nướng nó không có bị khô bếp nấu bên phải tự động tắt lửa và phát ra sau chế độ là nước càng nồi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 theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ga các <clears throat> còn các bạn mà xem YouTube trên TV á cũng có thể tìm với uh, ờ, remote là từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video của bếp nội địa Nhật của chúng tôi và và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video của bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem đây bếp nấu bên trái là tự động tắt lửa và khóa ga nè sau chế độ nước cạn nồi đây còn bếp nóng bên phải á, nó có chế độ là 3 giây gian xào đồ khô thì các bạn giữ 3 giây đây khi nó báo đỏ nè thì thông thường cái đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ á nó sẽ tắt lửa và phá ra khi các bạn à, chọn cái chế độ 3 giây á cảm biến sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào à, thời gian nó sẽ lâu hơn đây đây là pin sạc đây khi nhận bếp về nhà điện hiện có cực âm và cực dương nè tôi đã đánh dấu cộng và trừ nè thì các bạn móc vào ờ, dấu cộng đây cực dương luôn luôn bốn ra bên ngoài dấu cộng đây. bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nè để nhận bếp pin yếu các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa cái bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi theo cái đèn học pin nè khi à, pin yếu sáng sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin thời gian sạc của ờ, pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp à, bếp thì, <clears throat> bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua ở dưới bếp á, thì tôi cũng đã bóc đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đất dây điện thì cảm ơn các bạn hẹn các bạn video tiếp sau